đang bốc uh, quà đấy Cũng anh chị nha để chuẩn bị là mình vào ờ, huyện uh, lệ thủy Về đi ờ, nhỉ này thì uh, mọi người đi được nửa chặng đường là xuống lệ thủy của bác anh chị nhá ngồi, uh, dừng chân một chút ở đây thôi để cho anh em tất cả mọi người là hút một điếu thuốc xong mình tiếp tục lại di chuyển vào lệ thủy à, đi hôm nay đoàn thì có em ngoan đây quê ở quảng bình ngoan giới thiệu cho mọi người đi tên họ tên đầy đủ em tên là trương thị ngoan trương thị ngoan sinh uh, hai ca mấy nhỉ 201 201 Rồi mình lại à, tiếp tục là, là lên đường nhé Sau khi mà anh em mình ấy đang di chuyển từ uh, thành phố Đồng Hới nhá thì cũng đã đến uh, cái uh, khu vực huyện Lệ Thủy thì đến khu vực cầu này anh chị là có thể nhìn thấy các xe cứu hộ của các đoàn này đến xếp ờ, rất là đông luôn đây thì ờ, để đi vào sâu ở bên trong ấy cái ờ, chỗ mà bà con bị thiệt hại nặng ngập luận nặng ấy thì rất là khó khăn luôn nên là giang cũng nhờ cô chú hoa lực đây để để liên hệ với một anh ở xã này này và báo với phá ở trong này để cho nó đi nó dễ dàng hơn không là tất cả các đoàn cứu trợ là phải vào trong xã ban à, mặt trận tổ quốc ấy để ban mặt trận tổ quốc có thể phân phối hàng vào trong đấy đó chứ không thể vào trực tiếp được cũng bác chị nhá nên rất là khó khăn để mà có thể tiếp cận với bà con ở phía bên trong và trực tiếp trao món quà được thì đây thì mọi người là có cái thua, thuyền ghe nhỏ nhỏ này này cái thuyền ghe nhỏ nhỏ này mình là phải uh, thuê để vào và thuê giá cả nó như thế nào thì mình cũng chưa biết đâu để lúc đợi uh, chú lực đi hỏi à, cái anh kia đã anh báo qua xã để nó nó thuận tiện dễ dàng hơn cho quá trình mà giang đi à, vào trong đấy đấy để xem bao nhiêu tiền à, một cái thuyền để thuê vào trong đó đi thuyền nhỏ này thôi không, thuyền to rồi đi vào sâu trong kia rất là khó mà. trước là như là ngập hết toàn bộ này lên đến đất cây nóng nhà ấy mà nước, nước nó vừa rút được một chút sông này gọi là sông gì anh nhỉ sông uh, à? kiểm giang vậy à đây à thế đấy là kiểm giang đây sông kiến giang à sông đi sông kiểm giang như đấy à, à. bắt luôn đi kiểm giang bắt luôn nên là kiểm giang ở trong kia thì trong xa không kiểm giang dưới đi dưới đi đó đây thằng đi đây đấy là sông là, là, là sông cẩm ly cẩm ly cẩm ly cái câu đi đó câu gì cầu Mỹ Đức cầu Mỹ Đức sông Cẩm Ly cầu Mỹ Đức các vâng anh chị ạ cầu Mỹ Đức cầu Mỹ Đức Cô nói về đây hàng mà anh mọi người đang bắt đầu di chuyển vào thuyền đây này Đấy, những cái ờ, đội uh, chợ của, ờ, đội khác các vâng anh chị nhé đây này nếu như vùng này tôi là là ba à. cái à. Đấy, những hàng thùng mì tôm này hầu như đa số là như vậy và cũng rất là nhiều các anh chị là comment là không nên mang mì tôm vào chỉ là nước sữa thôi kẹo nên là theo Giang nghĩ là mình à, sẽ vào trong đó chỉ một phần quà à, bánh kẹo sữa để trong đó sau đó thì à, mình sẽ gửi tiền trực tiếp cho từng à, hộ gia đình Xe thì nó không được uh, rộng cho lắm, được to lắm, nó chỉ nhỏ nhỏ này. Rất là nhiều luôn, xếp hàng bên kia là là, là, là kín luôn. Đằng kia chờ đặt đường rồi. Mất đường. Em chị xin này đi cứu trợ, à? Dạ. đi giúp người cứu trợ. à? Dạ. Có phải không? Pha mình tí nữa còn phải thuê nữa đấy. Tìm đấy. Không có mua được đi thuê gì nữa. thế xe gọn mà tôi đi kìa Thế hỏi cái lực xem là cái uh, thuê áo phao nữa cơ Cô nữa Cháu không chìa khóa và lấy cái xe cho tôi đi để ăn được Ồ oh, đây có uh, bán cá này Xét Cua Cua đồng Cảm ơn chị Chim bé nhỉ, chim bé tí nhỉ Ờ Cá này gọi là cá gì đây Chim mè mè đúng không mè ờ, mè chép này sắm trôi cái này mình bắt ở sông đúng không à bắt ở sông đây đây là đoàn ở ờ, cứu trợ tình nguyện Kim Bảng Hà Nam Kim Bảng quê hương của chính là lở đấy bên này là các con thuyền là to to này mọi người chở vào đây này rất là nhiều luôn dọc đây ngày trước là ngập toàn bộ đây nước mới rút được thôi cái đợt đầu tiên ấy là thủy tiên là cũng vào cái khu vực này, này để để đi ờ, cứu trợ đồng bào này để, ờ, ờ, trong này nhưng mà đi vào sâu trong kia đấy chính là khu vực này đấy Chút mình sẽ hỏi là thuê áo phao đấy các anh chị ạ Thì áo phao là mình phải thuê nhỉ? Em đấy có phải thuê áo ờ, phao không trước vào là người bảo là tắt đường không vào được luôn kẹt đường rất khó đi ừ có à, cháu nhỏ đi cùng cháu nhỏ đi cùng là có sao không nguy hiểm á ờ, cháu còn nhỏ quá Hình như là cái quần áo mới đây mì tôm ở trong kia là hiện tại là mọi người chuẩn bị vào xã nào trong đấy vào, vào, vào món anh ấy chuẩn bị là vào xã nào à thôn hả à. Vâng. thôn vinh quang à thôn vinh quang thôn cô lập vâng vâng thôn cô lập đấy à vừa đi uh, chờ người chiều cái đuôi chứ phải chờ về đó với à bùn nó còn rất là ấy luôn sợ luôn này thì uh, ờ, chú bảo là thôn Vinh Quang cả là thôn bị cô lập và nó bị mắc kẹt sâu trong đấy ở phía bên kia thì mọi người đã, đang bắt đầu chạy ờ, đi vào cái hàng bên kia là chỉ là chạy vào trong bây giờ đổ cứu trợ rất là nhiều luôn của tất cả các đoàn tập trung về đây ở phía cái dòng sông này à, thì ờ, mắc kẹt cái, cái bình lục cái bình lục này thì có rất nhiều cái con, con vật nó chết cái ờ, bị chết là còn ờ, bốc mùi lên các anh chị đây phía bên này này đấy những cái hình ảnh này thực tế là giang cũng muốn là truyền tải đến cũng anh chị cũng biết đấy, như là con vật chết rất là nhiều cá này. vịt à, còn người vào trong kia dần đến đoàn mình chuẩn bị mình ờ, ấy thì em lại tiếp tục vào trong đấy hiện tại là đang đợi áo phao anh chị nhé đò mình phải thuê tất cả mọi thứ nữa anh chuẩn bị uh, lượng tốt thì mình mới vào được và vào trong đó thì cái à, phần quà xuất của Giang ấy uh, nó không lấy được nhiều ấy, thì có thể mình sẽ gửi tiền mặt cho bà con ở trong đó Đấy, hoặc là mình sẽ quay ra lần nữa mua tiếp vì uh, à, trong quá trình mà Giang đi uh, giúp bà con như này và trao món quà tận tay này thì lại nhận thêm được uh, một số mạnh thường quân nữa đó là của chị Liên anh à, Lang và anh Phong là ở bên Ueda à, gửi là 400 đô quy đổi ra là 9 triệu 200 ngàn đồng và cô à, Lan Hương ở trong Sài, Sài Gòn đó thì cũng ủng hộ à, cho bà con miền Trung là 4 triệu đồng nữa Đấy, mình à, tiếp tục nhận thêm được như vậy và tiền của anh chị Lan Trần ở bên Mỹ là Giang cũng đã nhận được rồi Đấy, 300 đô quy đổi là 6 triệu 900 ngàn đồng và một uh, cô ở bên bang tiểu bang uh, New Zealand 100 ờ, đô thì Giang sẽ nhận được còn của chị uh, một chị ở bên Canada đấy cũng là chị uh, Trường Liên đó, có ủng hộ là 60 đô quy đổi ra 1 triệu 020 ngàn đấy và một anh khán giả nữa là ở tận uh, Thái Nguyên đại từ Thái Nguyên là ủng hộ 200k cho đồng bào miền Trung lũ lụt nữa tất cả mọi danh sách thì à, Giang sẽ lên chi tiết đầy đủ và bao nhiêu xuất quà và sử dụng như thế nào thì à, trong quá trình kết thúc đợt à, mình vào kêu gọi giúp đồng bào miền Trung này thì Giang sẽ tổng hợp lại cho các bác anh chị còn để mọi người biết nhé bé thì đang ngồi thẫn thờ đợi chờ là thuyền, nên là đây hàng nó là mắc kẹt lắm xe vào rất là nhiều tại thì uh, mọi người đã đến uh, vị trí này xe cực bánh chỉ nhau khi chở hàng thì những cái đò này mình sẽ chở hàng vào sâu bên trong để để uh, ấy, cho bà con mình sẽ vào sâu bên trong rồi đây toàn nước mênh mông luôn này trong này phía đằng bên trong sâu bên trong kia nữa cũng thế và hết toàn bộ Bây giờ cho thêm chó đá được không? Một bê thôi đấy Thêm một đô được không? Một là... Rồi dạ, dạ. rồi Đúng rồi Đó là đường thôi nước mới rút được một phần thôi các anh chị ạ may là còn rút được trước là nó ngập đến cái cái cái cái bàn ấy cơ mà Đấy, cái này thì mới rút được nhưng mà trong này là vẫn còn trong này nhưng mà con trong này vẫn vẫn còn phải chịu cái cảnh mà mình sống chung với lũ ở trong này em ơi vâng vâng vâng thì uh, mọi người phao à bộ miếng cây đó để thôi, Đang đang cái đó về về cô đấy. Càng thế thì thôi. Thôi Rồi. Chủ như thiết kế thôi. Thôi. Thôi Rồi, như một cái con mình vào trong đấy trước cho là tí ờ, ấy chưa trưa mình lại phát mọi người ngoài này này mua tiếp cho mọi người giờ mình phát ở trong cứu người ở trong người đã cứu trợ ở trong đó sâu ở trong đó đấy có tôi đi đó nó cái cái đó đi lại vâng vâng đi 30 suất thôi 30 suất 30 suất 30 suất. Không, 30 suất là dạ, 30 suất mà. Rồi thì Thôi phạt cho họ không cho tôi. Con hồi con đảo lại đấy. Tôi lại phạt đi. Người đây phạt họ con có đâu đang về thôi. Ai mà sống rồi đi về nhá. Ba con nè. À. Mọi người trật tự rồi. Sẽ phát ở ngoài này trước. Với chị nhá. Đây à đây cái gì mọi người là cứ từ từ hướng công an hướng công an hướng công an đâu rồi vương công an tuy vậy là lấy đó lấy chưa thì đã chưa cho thế nào chưa chưa chết tham mình tham bắt bắt em thấy cái đưa con đi đây lấy rồi em có tin lắm bán các biểu có chứ mày xuất đến luôn đấy Mua sánh thôi Mua sánh Quyền đất pin Mua thôi, mua thôi Đấy, đấy, đấy có tên chứ có tên chứ đợt này nước đợt này thôi các bác chị lộ ra này lộ ra đấy lộ ra đấy ạ vì là mình sẽ phát ở cái phía đằng ngoài này trước các anh chị ra sau đó tí mình sẽ vào bên trong đó cô cô sang một cô sang đứng bên này này để tí nó đọc lên tên rồi nếu mà trong này thì không phải bảo mọi người đừng ra là ba con tật vào ba con tật trừ để đi nếu mà trong này đừng ra nó chưa vào không ngay đây cơ đây lên lấy nó ra em đưa em ăn cùng nhau còn tí nó vào sâu trong đấy nữa mày thì đấy là mấy anh bảo nó phát quanh ở đấy trước tí nó đi vào sâu trong đấy nó khoảng mười, mười cây nữa đi nữa bắn đạn rồi đuôi ra đuôi ra đúng ra, đúng ra, đuổi ra con. Đấy thấy luôn thôi. Đây là con con mà con đấy. Đấy rồi, Mọi người thấy ra cho người chưa lấy được. Đi đi hết. Đi đi rồi. Cái nào đã chứ. À Minh Cương. Phạm Văn Cường. Lấy bao. Cường đây báo đây. Ai đó lấy. Cường đâu? Kiến đây, kiến lấy đây. Thank you. kia đấy thì ờ, rất là đấy thì để ờ, bà con ở quanh quanh đây này nhưng mà tí nữa mình sẽ vào sâu trong kia thì nó sẽ ờ, ấy hơn phát cho bà con ở đây Ban Văn Du Ban Văn Du À, đến đưa, đến đưa. Đến khám đi còn nhập đến, đến vô ngã cái thủ đô cái thủ bắc alo bắc của hà nội hai trăm hà bắc nghe à, bác thì đến nay đến rồi bác xin là chứ không phải là phạt đấy nó tính hơi đâu phạt đây đâu không nhưng mà đoan bây giờ đoan là mình công phạm công tin hàm công tin đây đây đây đây đó đây gắng nhá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 Ôi, những ai mà nhận được thì bác gạch nó vào Nguyên thì vâng Nguyên thì vâng này vâng Vâng thế Vâng, vâng đó là Phạm Đó là Phạm Quân Nguyên thì vâng bố rồi Đó vâng, vâng, mà là Gần thể nhận hộ cũng được

Huyền Văn Vinh Vinh Vinh Vinh Vinh Điệp Vinh Điệp đi lên lên thế rồi không có không không không không không đó mày chủ nói tiền đó cái đó Nguyễn Văn Đan Nguyễn Văn Vinh Đan dạ. Bình tĩnh rồi hết mà chấn xét người ta rằng bây giờ ra được cái người lấy Đan đó dạ, cũng từ từ dạ, đó dạ, đó đi trước trước đâu ấy thì lại lấy qua sáu không bị đọt để nó chỗ tên nó bị đọt bóng đọt tưởng đưa không có sáu cái do cái danh sách đi người lấy người không nắng được cái còn mẹ đó đèn đá một tí để cho họ có đường để họ vô họ nhìn cái đừng đừng đừng la cho đam hoang đi để cho họ có đường họ vô họ nhìn được nguyên hữu kế đây, người học đây. Người học kế. Phạm Công nguyên, Phạm Công nguyên, Phạm Công nguyên có không? Để chào những hai Công nguyên được Để đem về cho uống ạ Được không này? Được, được, được Nghĩ thế được Được thốt nào được là được một khúc là thôi nè Chứ đừng hay Dạ, ừ. được thốt nào được là Lê trách nhiệm đó nhá Lê Xuân Khen Lê Xuân Khen, im lặng Rồi, lấy, lấy, lấy mà con ăn ờ, bầm là khó nghe. Đại đại thôi. Ở Dũng uh, Vương con quay Ông quay ông quay Vương con quay Vương con khôi, Vương con khôi. Mỗi đứa rồi đấy. bố con khoai. Cha con lấy chắc. Gần nhà bác à? À con, con. Con. Con mà khác hộ tiêu hộ đúng không? Tham Ngọc Khuê Điềm ờ rồi đánh đánh đã cho hậu lại là ơi cứ xin xin trang thì rong đến phía mẹ mẹ cứ lấy lấy thôi xích trang thì đến phía mẹ làm văn khuê lý đây ờ, khuê lý đây mọi người cứ lùi ra tao có tên vào đi để cho đường họ đi về đã thì đưa cho đường rong đã cho Nguyễn Văn Khương Nguyễn Văn Khương Nguyễn Văn Khương ờ, ờ. Tham Đức Kiên Tham Đức Kiên Ờ, để tôi qua lấy. Đừng có công điện hoàng hả được. Còn được kiên. Đây đây đây đây rồi. Lê Văn Kiệt. Lê Văn Kiệt. Lê Văn Kiệt. Có có dạ, dạ, còn một trăm sao á. Bố lấy một trăm xin mọi người dây để cho hồ là bố lấy. Hàm Minh La. Lê Văn Lai Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan không không không cái này còn kia Nguyên đi lên Nguyên đi lên Nguyên đi lên Nguyên đi lên Nguyễn Thị Lơi Nguyễn Thị Lơi Rồi ơi có tên ở ờ, lên cái Lê Giòn Linh Lê Giòn Linh chú cao <laughs> Có lưng Anh à, nhờ có để bạn ở đây có cái Lê Giòn Lực Dương Lực Đây đây đây, đây giờ hết rồi này. Thôi bác kính nhá. À, cảm ơn nhá. Vâng vâng. Lê Giòn Lương. Đúng bên đây. Giòn Lương không? Theo cái lơ L đến đến mà là là sao họ. Tao bên tư đến dùng dưới. Lê Giòn Lương không lấy đến. Ừ. Lê Giòn Lương. Lê Giòn Lương. Đúng ngoài, chứ không phải là theo trong họ đâu. Lê Thị Liêu lẹp mua liêu liêu đó ai lại cho liêu vậy này rồi chấp mặt đâu chấp mặt đâu hướng hướng lấy hướng lại cái mua cái tuổi đi bù còn nhà nhau còn nhà nhau thì được nhá dạ, còn dạ, trường bốn rồi còn nhờ nhau là nguyên thế minh đi vô đồng để nhận cho họ Trần Văn Minh Trần Văn Minh Được Minh Thí á Nguyễn Văn Minh à Nguyễn Thị Minh Nguyễn Thị Minh Nguyễn Thị Minh còn, còn ba là hết đúng không Nguyễn Văn Môn Ủa, còn Phan Văn Năm Văn Năm bố lấy đi Rồi con con bố lấy rồi này con một suất ờ, cho lên 30 suất cơ. Cũng gò sớt uống tiểu ăn nếm. Những hộ nào trong sâu thì người ta sẽ tập phát được. Này này này này, tớ đừng ngỏ. Hương công an. Bây giờ phát bây giờ người ta vào không biết nhà làm nhà nào nó chồng lên nhau ấy. Không bị con. Con. Đây là bà con ở đây thì là Giang cũng đã phát được 30 à, hộ ngoài này Bây giờ thì à, Giang với em bé à, tất cả mọi người là sẽ vào phía đằng bên trong sâu vào sẽ chở những cái ấy là xuất quà trong đó Sau khi mà mình phát ở trong đó ấy, mà đầy đủ hết rồi mà từ xuất quà thì Giang lại tiếp tục ra đây để phát cho bà con ở quanh quanh đây Anh chị nhé đây thuyền đây là chuẩn bị mình sẽ va đồ xuống để đi vào phía bên trong này đó đấy các bạn nhìn thấy đây bà con đi xuống là như là ngập đến ngực luôn này mình muốn là các hộ gia đình trong đó để để ưu tiên trước trong đó Hãy <laughs> tại thì cũng đã đến gần giờ trưa rồi đấy là cái mảng chuối à mọi người xếp xếp đồ xuống xếp đồ xuống xuống uh, thuyền luôn bé ơi bé là bao nhiêu suất vào trong chưa đấy 50 suất 50 suất à vâng cứ ờ, lấy 100 suất vào trong đấy không đi đâu đâu đi đâu thì ờ, sẽ trưởng thôn gia đình nào ấy đó là cái ờ, mà mà hộ phát rồi thì sẽ có trưởng thôn người ta gạch đấu đấy rồi vì em rồi chưa để cho các bác ấy hàng số đấy. mình sẽ mang 100 uh, 50 suất vào trong đó và 50 suất của em bé này là 100 suất nhé. Đừng với tôi, tôi là chán nó dạ, dạ. hiền như thế thôi. Vậy ở trong đây ạ, là như